em nghỉ một bữa nhà thầy hôm nay mai thi rồi mà còn còn đồ nghỉ nữa tôi, tôi mệt thiệt có chứ thầy cho em uh, chim thầy to quá hồi nãy giờ thầy có mặc quần rách đâu mà em biết chim thầy to cái gì cũng nói được thầy dạy học như này em nhìn thầy đẹp trai quá thầy đã nói bao nhiêu lần thầy dạy thầy là dạy học nhưng mà các em đừng có nhìn mặt thầy là cái thầy thì các em chịu không nổi đâu Lê Minh Hô còn thu thầy nó thầy, thầy thầy biết cái mặt thầy nó đẹp trai cỡ nào mà hai sơn tùng gấp lại còn thu thầy mà các em căng cái dây này que trước tiên là các em phải căng hai cái dây này còn hai cái dây này là chúng ta bỏ trụ nha các em bây giờ các em bỏ vô đây đồ thầy ấy thấy mà hồi nãy thầy chưa chưa chưa ấy luôn mà nó thẳng như cái bên gì vậy các em đúng không đó thầy gỡ bên đây sao mình dỗ dư trời nãy giờ trời chưa cân luôn mình đã thẳng thiệt hết chứ thầy nói thiệt luôn á đu cái chỗ này nó hơi bị ấy nè các em bây giờ các em đẩy ra nha các em lên thợ chính thì thì các em muốn đi đâu thì các em đi bây giờ các em đi Sài Gòn Hà Nội hay là Đà Lạt thì các em muốn đi các em có sách cái bày đi cho thầy ngên ngên cái mặt lên cho thầy còn ví dụ như các em mà không học của thầy á các em cầm cái vé đi cái em vô chỗ này các cần nhận phụ hồ họ không chú đủ phụ hồ đủ rồi rồi các em đi chỗ khác có nhận phụ hồ không chú trễ 15 phút rồi em học nữa anh em ơi cho, cho, cho em đi ỉa một tí của thầy em đi ỉa biết bao nhiêu lần thầy chở cả 15 phút mình nó còn chữ thầy nữa nghĩ cái đây là cái ống nước cái ống nước mà các em hay tứ bông đồ các em hay bơm vô đồ các em cứ nghĩ là cái ống nước nha vì cái đồng hồ nó bự quá nên là thầy phải trao cái ống nước đó các em cầm cái ống nước đây nè các em đẩy vô đây đẩy vô đồng hồ nha các em uh, bơm vô đó các em thấy nó nở nước ra không thì các em phải đâm vô cái lỗ khác nha các em thầy ơi cho em cấp tiết sao mày học đang học mà cấp tiết trời đang học đi gần hết tiết rồi cái thằng duy này cũng cũng học đi duy ơi thầy đã dạy bao nhiêu lần rồi là ráng học đi hết dịch rồi các em còn làm có tiền trả nợ rồi các em có tiền mà mua trà sữa cho gái nó uống bây giờ các em không có tiền đi các em nghĩ đi gái nó có quen em không bây giờ các em phải có tiền ít nhất á trong cái bóp của các em á mỗi lần đi ra ngoài đường á, thì phải có có có được 50 ngàn để các em còn đổ xăng rồi đó chứ bây, bây giờ em các em hết xăng đi các em dắt bộ